Chào các em, chào mừng các em đến với kênh Kamioka IT Computer Center. Đây là chuỗi bài giảng về IT chuyên ngành, à, người ta gọi là từ IT Yoga đấy. À, chuỗi bài giảng này sẽ giúp các bạn computer tiếng Nhật trong lĩnh vực IT có thể làm tốt hơn công việc của mình. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em về các cái khái niệm ừ, à, về sắp xếp và cái chức năng sắp xếp ở trong tiếng Nhật. Chức năng sắp xếp ở trong tiếng Nhật thì nó ừ, được nói là so tổ kino và cái chức năng này rất là quen thuộc và rất là phổ biến ở rất là nhiều loại phần mềm như là web hay là mobile app thì với cái chức năng sort này thì thường xuất hiện ở các cái trang danh sách hay là kết quả tìm kiếm nó giúp cho người dùng là có thể sắp xếp lại dữ liệu để hiển thị theo thứ tự của mình mong muốn để có thể lấy được ra thông tin một cách thuận tiện nhất à, các em có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái cái khái niệm này search cái khái niệm này ở trên internet rất là nhiều luôn Thế nhưng mà với bài giảng này của chị thì sẽ giúp các em không chỉ đọc được cái khái niệm mà có thể hiểu được cái khái niệm và hiểu được cái bản chất của cái việc sắp xếp nó như thế nào. Từ cái việc hiểu đấy thì các em có thể làm sao? Tham gia được cả vào quá trình test sản phẩm trước khi giao nộp cho khách hàng. Và bây giờ chị sẽ tiếp tục bắt đầu và chia sẻ. Okay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái từ những cái khái niệm mà rất là cơ bản có ở trên internet đúng không? Thì À, khi mà chị search thì nó sẽ ra trang này ừ. và khi mà bắt đầu vào cái trang này thì chị sẽ giải thích cho các em những cái từ chuyên ngành đi kèm theo luôn bắt đầu chúng ta sẽ có cái từ chuyên ngành là gì narabe kairu narabe kairu là động từ được chưa khi mà ta um, chuyển sang thẻ mas thì nó có thể eh, biến thành danh từ thì chúng ta sẽ có narabe kai no kiju tức là những cái uh, khái niệm những cái định nghĩa cơ bản về cái việc mà uh, sắp xếp thay đổi trật tự đấy thì đối tượng của chúng ta ở đây là sắp xếp những cái loại dữ liệu gì chúng ta sẽ có là sắp xếp Nihongo là xếp sắp xếp theo tiếng Nhật Suji là sắp xếp theo số uh, ờ, Hizuke là có thể sắp xếp theo ngày tháng alphabetal nghĩa là sắp xếp theo bảng chữ cái uh, Latin đấy thì cái việc sắp xếp này nó giúp uh, giúp ích cho cái uh, cho cái người dùng rất là nhiều trong cái việc mà tìm kiếm dữ liệu uh, và có thể nhìn tổng quát dữ liệu theo một cái trật tự mà họ mong muốn Ờ, ví dụ như là Nihongo thì chúng ta sẽ có những cái gì uh, ở đây là shojun shojun thì chúng ta sẽ bắt được gặp ờ, gặp cái khái niệm shojun cái là tắp, sắp xếp tăng dần đúng chứ nhỉ uh, shojun ở trong tiếng Nhật thì nó gọi còn gọi là goju on jun goju on jun nghĩa là sắp xếp theo thứ tự là a i u e o jung đấy đấy thì bảng bảng chữ cái tiếng Nhật thì nó sẽ là ai u e o k ka k keko đúng không em thì cái uh, goju onju này nó chính là sắp xếp theo cái bảng chữ cái tiếng Nhật như vậy và kojun thì ngược lại đúng chưa kojun thì là giặc cự goju ờ, jun đấy thì nó sẽ là ngược lại sẽ là wa ro re ru ri ra jung đúng chưa nó sẽ sắp xếp ngược lại so với lại cái ờ, cái ờ, shojun này đấy thì hiragana ờ, to katakana nó cứ biết cứ biết sửa saremasen kanji ga yomi joho motte iru bai wa hiragana katakana kanji moto ni kubetsu naku yomi dori no jungi ni narimasu Thế nhưng mà uh, trong trường hợp mà các cái chữ kanji này mà nó không được phiên âm, nó không có cái thông tin phiên âm hiragana hay katakana kèm theo nó thì nó sẽ không được coi là hiragana với katakana như người ta viết ở đây. Được chưa? Người ta chỉ viết ở đây trong trường hợp là gì? Ba ai là gì? Hiragana, katakana uh, là là có được phiên âm uh, kèm theo cái chữ kanji này thôi Đấy, thế trong trường hợp đấy thì chữ kanji này máy nó không thể biết cách đọc của chữ kanji này, máy nó cũng chỉ là một cái máy vô tri vô giác thôi nếu mà chúng ta không uh, không cho một cái um, cách đọc hiragana hay kan hay là katakana ở ờ, kèm theo với cái chữ kanji này thì máy nó cũng sẽ không thể đọc được. Vậy thì nó sẽ trong trường hợp đấy nó sẽ sắp xếp chữ kanji theo như thế nào? Thì dù sắp xếp hiragana, katakana hay kanji hay là alphabet hay hay là Suzy thì nó cũng sẽ dựa vào một cái bảng mã mà nó gọi là Unicode. Chị sẽ giới thiệu cho các em bảng mã Unicode ở đây. Theo cái bảng mã Unicode này nó sẽ đánh số thứ tự lần lượt là những cái ký tự được xuất hiện ở trong cái bảng mã này đầu tiên thì sẽ là nằm ở cái thứ tự là đầu tiên trên cùng. À, tiếp theo uh, là những cái từ ký tự phía sau thì là sẽ có những cái mã đây là những cái mã này mã phía sau và cái mã phía sau này nó sẽ là uh, sắp xếp ở phía sau nó sẽ tương ứng với là cái số lớn đấy đấy thì với cái um, bảng hiragana thì theo cái bảng mã này nó sẽ là nằm trước cái cái cái, bảng mã katakana đấy thì là cái mã cốt của nó sẽ nằm phía trước cho nên là khi thực hiện sắp xếp thì chữ hiragana đáng lẽ ra phải được đưa lên phía trước thế nhưng ở trong ở trong trong cái giải thích này thì họ lại nói là cư bết gan nắc cự thì cái này sẽ tùy vào sẽ tùy vào cái gì nhỉ sẽ tùy vào cái yêu cầu spec của uh, của khách hàng nếu mà spec yêu cầu rằng là không phân biệt hiragana và katakana uh, sắp xếp uh, coi như là hai chữ đấy cùng là chữ A này thì sẽ coi như là giống nhau và sắp xếp là bên cạnh nhau thì ok. Tuy nhiên lại có những khách hàng họ lại yêu cầu rằng là cần phải phân biệt bởi vì là làm sao? nếu mà trộn cái chữ A à, cứng và A mềm vào thì sẽ làm cho cái việc mà nhìn thấy cái dữ liệu nó được sắp xếp tuy được sắp xếp ra rồi nhưng nó vẫn khó đọc bởi vì đối với họ à, họ phân biệt cái chữ cứng và chữ mềm hai cái tên hoàn toàn khác nhau hai cái mã sản phẩm hai cái tên sản phẩm hoàn toàn khác nhau nếu mà dùng chữ cứng và chữ mềm thì lúc đấy thì làm sao chúng ta sẽ phải sắp xếp theo đúng thứ tự mà Unicode đã à, định nghĩa ở đây là chữ hiragana sẽ có mã Unicode ở phía trước thì sẽ được sắp xếp lên trước và chữ katakana có mã Unicode ở phía sau thì sẽ là để ở phía sau. Ừ, được chưa? À, tiếp theo cái bảng mã hiragana và katakana chúng ta sẽ có là những cái ký tự ờ, như thế này. Đấy, tiếp theo những cái ký tự như này thì chúng ta sẽ có Ờ, là mới đến bảng chữ kanji thì các em thấy rất rất nhiều chữ kanji ở đây chị cũng không biết đến bao nhiêu nghìn chữ kanji ở đây nữa thì tất cả các chữ kanji đây mỗi chữ nó đều có uh, cái mã số cái cốt của nó và cái cốt của nó là bao nhiêu nếu mà nó to mà sắp xếp theo thứ tự mà từ nhỏ đến lớn thì cái cốt của to thì nó nó sẽ là số lớn và nằm ở phía sau bây giờ chúng ta sẽ thử uh, cái chức năng sắp xếp ở trong Excel xem nó hoạt động như thế nào nhé. Ok, chúng ta sẽ thử mà thử cái chức năng sắp xếp của của của Excel mà nó có sẵn nhé để xem nó sắp xếp như thế nào. À, thì bây giờ chị sẽ bôi cái đoạn này. À, chị sẽ chú ý là cái chữ này là chữ kanji và chữ kanji này không có chữ katakana hoặc uh, hiragana kèm theo tức là không có yomikata của nó kèm theo ấy mà nó chỉ có thông tin của chữ kanji này thôi thì như chị vừa nói nếu mà chỉ có thông tin của chữ kanji thì chúng ta sẽ làm sao sắp xếp nó ở phía sau theo đúng mã cốt của chữ kanji đấy ví dụ chữ takahashi mình sẽ sẽ sẽ search là mã code nó tận ở đâu nhỉ à, mình thơ search thử nhá đấy thì nó nằm ở, ở tít ở phía dưới à, đầu x9 9 abd đây là đây là ký tự hexa thì uh, cái này các em sẽ phải uh, uh, biết qua một cái bài giảng khác về về cái cái cái số hệ hexa hệ hệ cơ số 16 nhưng mà tóm lại là nó nằm ở phía phía sau của cái cái cái bảng mã Unicode này đấy thì uh, nó phải đưa xuống dưới À, ok, vậy thì xem cái chữ Fujioka này thì cái chữ Fuji này nó sẽ nằm ở chỗ nào bằng Unicode nhá. Cái này nó nằm ở đầu 9A D. D. Ủa, sao cái này không thấy ở đây? 11 này, đây. Nó nằm ở đầu 8. Vậy thì chữ Fujioka nó phải nằm ở phía trên đúng không? À, nằm ở phía trên. À, và đây là chữ Hiragana thì nó sẽ phải nằm ở trên cùng theo đúng thứ tự của hiragana thì chữ chữ phư phải nằm ở trước chữ ta đúng không đấy và tiếp theo là bảng mã katakana thì nó phải nằm ở sau hiragana vậy thì mình sẽ xem như thế nào nhé uhm, chị sẽ bôi cái cái chỗ mà mình select này để thực hiện sắp xếp cái dữ liệu này thì các em vào data này uh, sort sheet là sort toàn bộ sheet rồi chúng ta chỉ sort range thôi là sort, uh, sắp xếp một một cái một cái cái khu mà mình đã được chọn đấy thì À, sắp xếp ở đây là từ a à, a to a to z thì nó sẽ là sắp xếp xếp xếp theo thế nào nhỉ nhỉ showzun đúng không sắp xếp từ nhỏ đến lớn ok các em thấy chưa chữ katakana nó nằm ở phía sau chữ hiragana nhưng trong trường hợp này Excel thì nó cứ bết sự shimasen giữa hiragana và katakana cho nên nó coi cái chữ A này giống chữ A hiragana và nó được đưa lên phía trên và chữ ta là sẽ đưa xuống phía sau đấy Ờ, và tiếp theo là chữ phư ờ, theo đúng cái cái cái ký tự của bảng mã là xem chữ ta à, ta ở đâu nhỉ ta nó sẽ nằm ở vị trí nào đây chữ hiragana thì chữ ta nó nằm ở đây và chữ phư nó nằm ở phía sau này chị vừa mới nhập thì uh, nó đã sắp xếp theo đúng đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi đúng không em và ở ờ, trong trường hợp này hiragana và katakana cứ biết kubetsu shimasen đấy thì nó đã sắp xếp theo uh, trình tự là shoju uh, cho mình rồi và uh, chữ kanji nó sẽ ra phía sau đây là Fujioka vừa mình check là nó ở số 8 đầu 8 đúng không và chữ Takashi nó ở đầu 9 thì nó sẽ ở phía sau Vậy thì cách sắp xếp của Excel này nó là làm sao không phân biệt là chữ hiragana và katakana à, như vậy đấy thì uh, tuy nhiên khi mà ở trong um, trong một cái dự án cụ thể chị có giải thích với khách hàng rằng hiện tại thì cái chức năng sắp xếp nó đang sắp xếp không đúng và sau khi tham khảo um, sau khi tham khảo cái cách sắp xếp của Excel thì chúng tôi sẽ sửa lại như thế này có giống như Excel như thế này có được không có nghĩa là không phân biệt katakana và hiragana thì các em có thể tham khảo một cái đoạn trao đổi với khách hàng ở đây thì ở ờ, đây là hoàn là tên chị nhé chị, chị sẽ hỏi tên khách hàng là Nakano Sằng này à, chốt tổ hô sốc cửa đề sừng á ima no so scot đồ ni tayo no wa kaki à, kaki ni narimasu tức là số số cốt đang đối ứng như như sau này đấy hiragana no ji ờ, wa katakana ni ste sot tổ suru tức là chữ ờ, hiragana với chữ katakana thì sẽ coi như nhau và thực hiện sót ví dụ như là ví dụ là gì nhỉ ki uh, to to a này no ờ, katakana ho ho shōjun suru to aki ni narimasu đấy vì nó coi là như nhau nên chữ a ờ, của katakana nó biến thành ờ, nó còn nó nó biến thành a của hiragana và nó được sẽ được sắp xếp lên trên trước chữ ki này rồi này kiwa katakana no ki ni uh, sareta tame desu unicode no oh, Unicode no hoho no shoujun da to hiragana wa saki ni katakana wa ushiro desu ga desu node kia ni narimasu. Desu node ờ, kia ni narimasu. Đấy, thì nếu mà sắp xếp theo cái cái unicode cái cái bảng mã kia đúng đúng số thứ tự thì hiragana sẽ phải lên ở trên và katakana sẽ phải xuống dưới. Đấy, Tiếp theo là kanji kanjiwa ryoho no riade kata wa onaji desu ga unicorn no zun de hiragana to katakana no usiro ni narimasu. Đấy, thì chữ kanji thì là um, theo cái cách uh, sắp xếp là coi không phân biệt uh, katakana với hiragana hay có phân biệt thì uh, nó cũng được xếp ra phía sau. Đấy, trong hai cách nó cũng sẽ đều được xếp ra phía sau. Sumari katakana no hoho de uh, つまり、カタカナの方法でもユニコ d の番号に基づいて sort をすることです。Đấy, thì uh, tổng hợp lại, tóm tắt lại thì là làm sao nhỉ? Cái xếp sắp xếp theo phương pháp mà uh, katakana thì nó cũng dựa vào cái cái cái bảng mã Unicode. Đấy, ví dụ như là Ako, Kitano, Katakana no Soto Hoho wa, Excel to Onaji no uh, Kyodo wa, uh, ờ, Shoujun suru Ako ki kita, ki của kita đây desu nga kanzen unicode đã tốt cô a kita ni narimasu hiragana to katakana wa uh, ờ, no um, ừ, junban dake kawarimasu tức là chúng ta sẽ có hai cách đúng không một là chúng ta sẽ không phân biệt um, hiragana và katakana và đổi nó về cùng một loại chữ để sắp xếp và cách thứ hai là chúng ta sẽ có phân biệt hiragana và katakana và katakana sẽ đứng ở đằng sau hiragana thì cái sụp cốt hiện tại nó đang đối ứng là là nó đang Ờ, làm giống Excel đấy nó đang làm giống Excel tức là nó làm sao không phân biệt hiragana và katakana và uh, nhờ khách hàng uh, confirm lại cái cách làm này thì có cần phải uh, sửa lại không đấy đấy uh, Excel no onaji kyodo wa shōjun suruto thì nó ra, ra như thế này đấy thì anh ấy trả lời rằng là iroro nakento arigato gozaimasu tức là ờ, đã check rất là nhiều ờ, cảm ơn vì đã kiểm tra rất là nhiều những cái thông tin cho tôi đúng không uh, ờ, hyoji jo tức là về mặt hiển thị đấy hiragana to katakana ngamazete uh, kogo uh, ni hyo hyoji steru to um, mi ni kuku natte shimau no de katakana no 変換なしで進めていただいて 大丈夫です đấy thì là cái khách hàng này thì làm sao không muốn không muốn là uh, nhập nhằng giữa hiragana và katakana và họ muốn phân biệt được uh, hiragana riêng và katakana riêng và làm theo đúng cái, cái bảng mã unicode thế cho nên là họ mới bảo là henkang nasi de susumete ờ, itadaite uh, được chưa thì đấy là sẽ tùy vào khách hàng đấy thì như Excel các em thấy đấy nó là một cái sản phẩm nó đã sử dụng rất là lâu rồi và rất là phổ biến rồi thì họ họ lại làm sao cứ bếp simasen thế nhưng mà với cái spec cụ thể của khách hàng này thì họ lại không muốn rằng là uh, là là là uh, quy nó về một chỗ mà họ muốn phân biệt rõ ràng bởi vì là thấy như thế là mi mini cức ở nát tê ờ, simao nổ đấy được chưa các em nhỉ đấy thế thế do vậy là làm sao Ờ, cái cái cái cái source code này lại phải sửa đúng theo cái bảng mã Unicode đấy thế bây giờ ừ, để cho ừ, để cho các em có thể là bản thân các em cũng có thể test được uh, thì ngoài cái việc mà ờ, ngoài cái việc mà các em uh, search cái chữ này vào cái bảng mã này xem nó nằm thứ tự trước sau thì chị sẽ bày các em một cách nữa uh, sử dụng luôn Excel này mình sẽ có một cái ờ, gọi là một cái ờ, cái cái cái mẹo nhỏ để có thể biết được là mã cốt của cái chữ này nó đang là bao nhiêu đấy một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm người ta gọi là can sự can sự can sự đây là cái hàm tiếng Nhật là can sự và tiếng Việt nó gọi là hàm dịch là hàm nhé can sự này có sẵn của cái Excel này họ cung cấp để mình check được cái mã code của cái cái, cái ký tự này thì chị sẽ viết ra nó sẽ bằng code rất là đơn giản thôi à, bằng code của cái gì à, code của cái ô này code quên mất không mở ngoặc code của cái ô này đúng chưa đấy thì chúng ta có thể copy ờ, paste là sẽ ra một loạt được luôn thì chúng ta sẽ so sánh được là một hai bốn sáu mươi một hai à cái này vì nó nó nó không phân biệt cho nên là làm sao nó Ờ, mặc dù mã cao 1 2 4 60 mà mặc dù mã thấp hơn nhưng mà nó lại ở ở phía dưới đúng không các em? vì cái trường hợp này không phân biệt và ờ, và và và nó quy về một mối. Thế nhưng mà những cái như kanji này là 12405 này rõ ràng là nó to hơn. À, ờ, 12405 À đâu, đây là vẫn là chữ ừ, ừ, hiragana. Rồi, ờ, rồi sang chữ canxi thì rõ ràng là 43276 đúng không? Ờ, rồi là à, 34276, rồi là 39640 thì là sẽ số thứ tự nó sẽ à, hoàn toàn là tăng dần. Vậy thì bây giờ chị sẽ đổi lại ngược lại cái thứ tự là cô Jun nhé. Cô Jun xem nó như thế nào. Thì mình sẽ cô Jun nghĩa là là từ lớn đến nhỏ đúng không em? Thì là mình sẽ đảo ngược lại là sẽ từ ờ, Z to A đấy thì như các em thấy là là cái chữ Takahashi này nó mã số nó to nhất nó sẽ được đẩy lên trên tiếp theo là Fujioka được chưa tiếp theo là Fujioka viết chữ Hiragana còn hai cái chữ này do nó không phân biệt nên là nó đang để ở thứ tự như thế này đấy thì là mà là cái cách để chúng ta có thể check mã code và kiểm tra cái dữ liệu nó đang hiển thị như kiểu là một tester ấy để thực hiện test ấy thì mình có thể test được cái à, dữ liệu nó đang hiển thị có đúng theo spec của khách hàng không đấy thì với vai trò của một comter khi mà chúng ta hiểu biết tiếng Nhật ờ, và hiểu biết cách làm thì chúng ta có thể hỗ trợ ờ, kiểm tra cái sản phẩm trước khi giao nộp cho khách hàng nó đảm bảo chất lượng thì bản thân cái cái cái công việc của chúng ta nó sẽ được đánh giá rất là cao và khi mà các em hiểu uh, những cái gì mà mà spec đang nói những cái gì mà các bạn đang làm thì uh, ngoài cái việc mà các em có thể là là là À, có được những cái đánh giá cao từ khách hàng thì khi mà hiểu những cái gì mình làm thì nó sẽ đem lại cho các em rất là nhiều cảm hứng để để làm công, việc của bản thân mình và hy vọng là với cái bài giảng này của chị thì là các em sẽ bổ sung được thêm ít nhiều cái kiến thức ừ, của bản thân về cái từ à, về IT Yoga thì chị sẽ tổng hợp lại à, những cái từ IT Yoga ở đây chúng ta ờ, đã được học nhé thì ở ờ, đây chúng ta đã được học những cái từ IT Yoga nào nhỉ à, đầu tiên là nara uh, nara bke đúng không uh, rự thì là động từ rồi còn là na, narabika e thì nó là uh, sẽ là cả danh từ nara narabika e jun được chưa tiếp là shojun này thì là sẽ tắt, sắp xếp tăng dần thì show như là nó là chữ tiếng kanji của chữ nobo rự đúng không em thì so nó sẽ là tăng dần được chưa là cô chung này nó sẽ là uh, ori rự thì là sẽ là giảm dần được chưa đấy đấy là những cái từ chuyên ngành mà mình uh, được học ở trong uh, ngày hôm nay uh, tiếp theo là cái từ Unicode uh, bảng mã Unicode các em cũng hiểu được nó ý nghĩa của nó là gì rồi nó sẽ đánh mã số uh, cho các cái ký tự uh, để chúng ta có thể biết rằng là, cái ký tự nào trước hay cái ký tự nào sau được chưa nhỉ? À, ngoài ra sắp xếp theo Sojung Kojung thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý một cái điểm nữa. Đấy là khi mà sắp xếp về mặt ngày tháng về mặt số thì rất là dễ rồi số biết nhìn là biết số nào lớn nhỏ rồi được chưa nhưng mà chị chú ý thêm một cái về ngày tháng về ngày tháng thì ờ, cái số to thì nó lại là năm mới đấy thế cho nên là nó lại bị hơi bị ngược lại một chút nghĩa là dung thì nó sẽ là làm sao nhỉ ờ, từ nhỏ đến lớn tức là sẽ là từ những cái năm cũ đến ờ, ngày tháng cũ đến ngày tháng mới ờ, ở đây tiếng Nhật thì nó sẽ viết tháng trước được chưa ở đây sẽ là tháng 4 ngày 6 tháng 4 ngày 6 rồi tiếp theo là đến tháng 4 ngày 7 vậy thì là uh, nếu mà nói về Hizuke thì chúng ta sẽ có là ngày ờ, ngày lên trước uh, uh, nhầm uh, chúng ta sẽ có là uh, ngày ngày càng mới thì là nó sẽ là càng to mà ngày càng cũ thì nó sẽ là số càng nhỏ đấy thì chị chỉ chú ý một cái như vậy thôi còn về alphabet ừ, của cái, cái chữ Latin ấy thì nó lại càng đơn giản rồi chúng ta sẽ tham khảo bằng mã Unicode chúng ta sẽ biết ngay thông thường nó sẽ nằm ở phía trên những cái bảng hiragana và katakana này đấy hoặc là em có thể dùng cái cái cái hàm cái can sự của của bên uh, Excel này để chúng ta check được cái mã Unicode của nó là bao nhiêu được ra luôn đấy thì mọi người cũng sẽ thấy là nó rất là đơn giản uh, ok chưa bài này uh, sau khi các em nghe bài giảng này thì các em cảm thấy thế nào có hiểu biết thêm được về cái cô dung với show dung không trước đến giờ thì có thể là mình sẽ có thể biết dịch là à nó là sắp xếp tăng rồi sắp xếp giảm thế nhưng mà sau ờ, sau cái nội dung bài này mình có thể bổ sung được những cái kiến thức rằng là à, tăng giảm nhưng mà về hiragana katakana thì lại có hai cách một cách là cứ biết sự shimase là không phân biệt chúng nó và coi chúng nó uh, quy về một loại bảng chữ cái đúng chưa một uh, một cách nữa là có cứ biết sự đúng không tùy vào spec của khách hàng mình phải confirm với khách hàng cụ thể đúng chưa rồi cũng biết là chữ kanji là nó sẽ nằm ở phía sau đúng không đấy rồi là cũng biết là cái cách check bằng excel để ra mã code của nó này đấy Ờ, rồi là cũng có được tham khảo về những cái đoạn mà trao đổi cụ thể ở trong dự án ờ, như thế nào và cái quyết định của khách hàng là như thế nào đấy thì ờ, tất cả những cái này hy vọng là các em sẽ làm sống nó ở trong cái kiến thức của mình khi mà tham gia dự án rất là cảm ơn các em đã nghe đến tận cùng chúc các em có những cái công việc rất là thuận lợi và càng ngày càng yêu cái công việc của mình hơn